Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Lính Tô Lâm dùng mạng dân chặn ô tô, hai người bị xe nghiền nát Cái ác trồi lên từ đầu đây Thật không thể tin nổi vụ việc xảy ra vào chiều ngày 21 tháng 4 Công an huyện Đức Hòa Long An muốn dừng chiếc xe bán tải hiện Ford mà họ nghi là của bọn đồn ma túy Việc dùng xe tình nghi lại là trách nhiệm của công an Họ nhận được lương từ thuế của dân để mà làm chuyện đó và đồng thời họ chống tội phạm thì phải đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Tuy nhiên, Công an huyện Đức Hòa đã làm hành động mà không ai có thể tưởng tượng nổi, đó là họ dùng sinh mạng người dân để chặn đầu xe bán tải đang lao như tên bắn trên đường. Tờ báo Tuổi Trẻ, một tờ báo lớn chỉ nói về công an không đả động gì đến hai mạng của người dân, đã bị cảnh sát đem làm lá chắn. Hình ảnh trên clip cho thấy cảnh sát giao thông đã dừng người dân đang đi đường và lập rào chắn để mà chặn xe đang lao trên phố. Và thực tế thương tâm đã xảy ra, chiếc xe bán tải chạy tốc độ cao đâm tung chết hai người dân, một cảnh sát giao thông cũng chết theo. Ép dân làm rào chắn để mà dừng xe là tội ác, những người này cần phải bị trừng trị. Ai đã chủ trương dùng mạng người dân làm lá chắn thì cần phải bị truy tố trước pháp luật. Không ai có quyền dùng mạng của dân để mà lập thành tích phá án cả. Cộng đồng mạng đang cần lên tiếng với tội ác man dợ này. Sự bất nhân của chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành bản chất. Cải thống báo chí không một tờ báo nào lên tiếng cho mạng sống của hai người dân vô tội. Cứ mỗi lần lực lượng chức năng gây ra tội ác thì dường như hệ thống báo chí phải tự hiểu là họ phải che chắn cho tội ác đó chứ không thể đứng về phía người dân vô tội. Người ta nói thượng bất chính thì hạ tất loạn. Ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã hành động như một thủ lĩnh thổ phỉ khi mà mới đây ông đã cho lính của ông sang tận Thái Lan để bắt cóc blogger Thái Văn Đường như trốn không người, rồi sau đó toàn bộ hệ thống báo chí đồng loạt lên cùng một bản nhạc, đó là họ đăng thông tin Thái Văn Đường đã vượt biên trái phép về Việt Nam và bị bắt. Thật chờ chén và giả dối hết sức sự bất bình của xã hội về sự coi thường mạng sống của người dân với một con người thiếu đạo đức, thiếu ý thức trách nhiệm về phải tuân theo luật pháp như ông Tô Lâm mà nay nắm bộ công an thì công an có đạo đức được nữa hay không? Có tuân thủ được pháp luật hay không? Cái ác, cái vô trách nhiệm, cái thói xem thường người dân là bản chất của công an từ xưa đến nay nhưng đến thời của ông Tô Lâm những thứ này nó lại hiện rõ hơn bao giờ hết. Nó tiến lên thành một tầm cao mới. Thời phong phiến người ta buộc thường dân phải xưng là thảo dân nghĩa là dân là cỏ rác. Thời nay thì chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam phải bắt dân tự mình xưng là thảo dân trước quan chức, nhưng quan chức thì vẫn coi dân như cỏ rác chẳng khác nào thời phong kiến cả. Họ đã dùng người dân làm lá chắn sống để mà lập thành tích cho mình. Ngoài ngành công an đem người dân ra làm lá chắn để chặn xe, thì 800 tờ báo của Đảng cũng đang hùa theo thái độ bất nhân này. Họ đã lơ đi cái chết tức tưởi của hai người dân Họ xem hai sinh mạng này như hai cây cỏ bị nhổ gốc phơi khô, thành rác mà thôi. Trên mạng xã hội cũng có những tiếng kêu cho sự ra đi của hai người dân vô tội, nhưng xem ra tiếng kêu này đang lạc vào khoảng không mênh mông. Tiếng kêu là cần thiết bởi chính quyền này không hề biết thượng tôn pháp luật mà dùng pháp luật như một công cụ để bảo vệ họ và thay nhau tham nhũng. Mỗi người dân, mỗi tài khoản Facebook nếu đóng góp tích cực cho tiếng nói chống lại tội ác của chính quyền thì họ sẽ phải trùn tay còn nếu im lặng thì thế nào tội ác cũng sẽ leo thang và lặp lại với nhân dân. Công an đã giết chết dân mà gọi là sự cố đáng tiếc. Mạng dân bị đem ra hy sinh để làm lá chắn cho những kẻ ăn tiền thuế người dân để mà mong lập thành tích là một tiền lệ rất nguy hiểm. Đạo đức xã hội đang xuống cấp và đạo đức trong giới quan chức xuống cấp còn nghiêm trọng hơn. Ở các nước tiến bộ, giáo dục làm nhiệm vụ giáo dục luôn đạo đức con người. Ở Việt Nam, giáo dục cũng có dạy đạo đức, nhưng mà đạo đức theo cách của người Cộng sản muốn. Riêng đảng viên còn phải học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh nữa. Công an học đạo đức rất nhiều nhưng họ lại đem sinh mạng người dân để làm lá chắn. Vậy cái mà người công an đã học đó thực sự là đạo đức hay là tội ác đây? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Lính ông Tô Lâm dùng mạng dân chặn ô tô, hai người bị xe nghiền nát, cái ác trồi lên từ lâu dài. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Trương Thị Mai sợ bị thịt hay ông Tô muốn kiểm soát thường trực ban bí thư Bộ Tư lệnh Cảnh vệ K01 là đơn vị trực thuộc Bộ Công an. Đây là cơ quan chuyên đào tạo sĩ quan có nghiệp vụ bảo vệ lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Ngoài nhiệm vụ này, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ còn có nhiệm vụ bảo vệ các nguyên thủ khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Việt Nam, bảo vệ các khu vực làm việc, các hoạt động, hội nghị của Đảng, Nhà nước, Cộng sản Việt Nam những quan chức cấp cao, đặc biệt là các ủy viên Bộ Chính trị, thì họ được hưởng chế độ bảo vệ riêng, tức là những người này có đội cảnh vệ riêng luôn theo sát để bảo vệ họ. Bà Trương Thị Mai, trưởng ban tổ chức trung ương kiêm thường trực ban bí thư của đảng. Trong tình hình đấu đá nội bộ khốc liệt như hiện nay, ai nắm hai cơ quan sau thì sẽ rất lợi thế. Đó là Ban Bảo vệ Chăm sóc Sức khỏe, Cán bộ Trung ương và Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. Ban Bảo vệ Chăm sóc cán bộ sức khỏe trung ương là con dao hai lưỡi. Họ có thể bảo vệ sức khỏe lãnh đạo, nhưng họ cũng có thể đầu độc lãnh đạo nếu họ được lệnh. Ban này rất đáng sợ, chính sự mờ ám của nó mà lãnh đạo thả chọn đi nước ngoài chữa bệnh, chứ không dám để ban này chăm lo ở trong nước. Bộ tư lệnh cảnh vệ cũng là con dao hai lưỡi, họ cũng có thể bảo vệ lãnh đạo, mà họ cũng có thể giam lỏng lãnh đạo nếu họ nhận được lệnh từ bên ngoài. Lãnh đạo càng cao thì càng khó thoát đặc biệt là những ủy viên Bộ Chính trị bị kỷ luật và đã bị phế truất, họ vẫn được bố trí được cảnh vệ riêng, tuy nhiên rất có thể đội đó không phải để bảo vệ họ mà là để giam lỏng họ. Mới đây Bộ Công an đã đề xuất bổ sung thêm 3 đối tượng được cảnh vệ, các cá nhân giữ chức vụ như Thường trực Ban Bí Thư, tranh án Tòa Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Không biết vì lý do gì mà Bộ Công an lại muốn tăng cường đội cảnh vệ cho ba người, đó là bà Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư, ông Nguyễn Hòa Bình, tranh án Tòa án Nhân dân tối cao và ông Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Tăng cường cảnh vệ cho Trương Thị Mai. Bà Trương Thị Mai là phụ nữ ít dính sâu vào đấu đá nội bộ, tuy nhiên vào hồi đầu tháng 3, bà đã kiêm luôn chức thường trực Ban Bí thư. Chỉ cần nắm một trong hai chức mà bà Trương Thị Mai giữ thì cũng đã là nhân vật quyền lực lớn. Đằng này, bà Mai kiêm luôn cả hai chức lớn, khiến không ít kẻ thấy khó chịu. Để có được một suất trong Bộ Chính trị, người ta phải đấu đá trí tử. Thế nhưng chiếc ghế trưởng ban tổ chức Trung ương, bà Mai lại không chịu nhả ra. Có thể trước đây bà Mai không có kẻ thù nguy hiểm nào, nhưng giờ đây một mình bà giữa hai chức vụ lớn thì thế nào bà cũng có kẻ thù nguy hiểm, đợi thời cơ. Theo đánh giá của người từ bên trong, bà Trương Thị Mai không hề kém cạnh các đống mày dâu trên chính trường. Không phải ngẫu nhiên mà bà leo tới chức thường trực ban bí thư. Đối với ông, cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, người ta không biết cảnh vệ đang bảo vệ ông hay đang canh chừng ông đây. Ngồi ở ghế thường trực Ban Bí Thư, bà Trương Thị Mai cứng hơn ông Võ Văn Thưởng rất nhiều. Ông Thưởng không làm cho cấp dưới sợ, nhưng bà Mai thì lại khác. Người ta sợ phong cách ít nói của bà Mai, tuy ít nói nhưng đã nói là lời như kiếm sắc vậy. Bà nói là thực hiện đến cùng. Ông Tô Lâm đề xuất tăng cường cảnh vệ cho bà Trương Thị Mai có lẽ để bảo vệ bà, bởi bà Mai là người của ông Tổng Bí Thư, bà sẽ ra tay triệt hạ đối thủ về mặt đảng khi được lệnh. Việc tăng cường cảnh vệ cho Nguyễn Hòa Bình và ông Lê Minh Trí có lẽ sắp tới ngành tư pháp sẽ có nhiều vụ án lớn gây thủ trúc án với những thế lực mạnh trong đảng. Ông Nguyễn Phú Trọng đang nắm trong tay cả Ban Bảo vệ Chăm sóc Sức khỏe Trung ương và Bộ Tư lệnh Cảnh vệ thì rõ ràng ông Trọng đang nắm trong tay đổ trời rất mạnh